chào các bác nhá à, shop tân này anh chào anh em trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với lại à, anh em một cái mẫu giò bấy cu nhá giò bấy cu bằng cước hay một số bác ở trong miền Nam thì gọi là cái giò bấy cu bằng à, bằng dây gân bằng gân nhá đây cái bộ này là bao gồm có 10 chân để trong một cái quận uh, à, xốp dưỡng như này cái này là để cho nó bung ra nó dưỡng cho cái dây cước của các bác được tròn nhé hay được tròn Đấy. thế đây là cái uh, nguyên một bộ thì sẽ cài theo cái dây uh, miếng đai xốp dưỡng này cho các bác luôn nhé để cho cái sợi uh, sợi thòng sợi giò nó được tròn thế đây là gọi là bộ giò mấy cu gáy nhé các bác nhé thế đây là một bộ à, tôi đã tháo ra chi tiết này cho các bác xem nhé để cho các bác xem cho kỹ này à đây nhá cái này ấy, chất liệu là bằng cước nha các bác nhá bằng cước đợt này ấy, là bằng cước màu màu hung vàng màu hung vàng ngụy trang đấy, các bác nhìn này nó gần như là tàn hình luôn đấy, đấy các bác rất, rất là khó nhìn nhá đấy, độ ngụy trang rất là cao màu hung vàng màu như là màu tàn hình đấy, đấy. đây hôm nay là cái sợi à, cái giò cung gáy này bằng cước nha các bác nhá cái chân cắm ấy là bằng thép chân cắm bằng thép nha các bác chân cắm bằng thép à, cái dây dù liên kết này này dây dù liên kết giữa các chân nhé là bằng dây dù siêu bền bằng dây dù siêu bền thì đối với cái mẫu giò này ấy, thì có bảo hành cho các bác 6 tháng luôn nhé 6 tháng các bác đánh không bị mục dây không bị ải không đứt nhá Đấy, mẫu này là có bảo hành 6 tháng cho các bác một bù một nha cái mẫu này là mẫu giò bấy cu gáy loại à, cao cấp nha các bác nha. giò bấy cu gáy loại cao cấp Đấy. cái này một bộ thì bao gồm có 10 chân các bác nhé một bộ gồm 10 chân Đấy. bằng cước này cước màu vàng hung à, màu ngụy trang ấy dây liên kết là dây liên kết siêu màn cái này nhé các bác nhìn này dòng này là làm theo kiểu dò Thái Lan anh em đơn giản nhất gọi là dò cu này là dò kiểu dò Thái Lan này ở phía đoạn cuối này ấy, cũng có dây dù siêu bền luôn các bác nhé dây dù siêu bền và một cái khuyên đồng nhỏ khuyên đồng nhỏ tí này, này. Đấy, các bác nhìn không khuyên đồng rất là nhỏ khuyên đồng nhỏ tẹo là veo này Đấy. cái khuyên đồng bé tí này cái khuyên đồng này là hàn theo cái công nghệ hàn bạc luôn đấy hàn bạc kim ấy đây cái giò này thì rất là nhạy nhá độ nhạy nó rất là cao nó không phải bằng cáp nó bằng cước nó mềm nó dẻo độ ngụy trang nó tốt khi các bác cắm vào hầu như là à, con bổi không thấy gì luôn đây không thấy gì luôn nhé à, chân là chân bằng thép à, một bộ nó có 10 chân nha các bác nhá dây dù siêu bền cái này thì anh em vẫn hay gọi là giò cua theo kiểu giò thái nam nhé giò thái nam đây giỏ thái lan làm kiểu này Đấy. giỏ thái cái này thì cực kỳ đầy nhạy cực kỳ hiệu quả có bảo hành cho các bác 6 tháng luôn nhá không có mục không đứt để bao cho các bác dùng hai độ nhạy rất là cao nhá đây sải giỏ cụ này rồi các bác có nhu cầu thì uh, liên lạc với lại uh, uh, shop nhá theo các số điện thoại mà tôi ghi vào dưới phần mô tả ở dưới ấy. thì ngoài giỏ cu ra thì shop còn có cả dầu ờ, gà rừng dầu bẫy gà rừng cho anh em đam mê nhé thế rồi loa mồi loa điều khiển từ xa à, các phụ kiện săn bẫy thế cái mẫu đấy là cái mẫu ờ, giò bằng dây cước nhé bằng dây cước bằng dây gân và làm theo kiểu giò Thái Lan nên là cái kiểu giò Thái Lan các bác nhé thế giò cu gáy thì còn có thêm một kiểu nữa các bác nhé có thêm một kiểu nữa đấy là chân đồng cáp xe làm theo kiểu ờ, ma nai nên đây là dò ờ, bằng dây cước bằng dây gân này theo kiểu thái lan này thế còn dò như này ấy, thì sẽ là bằng chân đồng cáp xe làm theo kiểu manai hình chữ c nhé theo kiểu manai thì mỗi cái có một cái ưu nhược điểm riêng hàng nào cũng là hàng siêu bền bao nhận cho các bác anh em mỗi người đánh quen một kiểu nhé có một số nơi thì, thì anh em lại chỉ thích chơi cái loại cáp xe này nhưng một số nơi thì các bác lại rất thích rất chuộng cái loại ờ, bằng cước ngân này dưới cước này nhé thì anh em tùy theo cái điều kiện thực tế anh em dùng loại nào quen thì ờ, anh em chọn lại đấy nhá đây giò này giò thật kiểu thái lan cái giò này giò kiểu malai cái giò cu gáy đấy mong được phục vụ ờ, các bác đam mê chơi nhá à, các bác theo dõi kênh youtube của shop vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh là các bác bấm luôn cái ờ, chuông thông báo bên cạnh nhé để các bác nhận được những thông báo mới nhất mà shop đăng tải những video giới thiệu sản phẩm mới đối với các bác nhé rồi xin chân thành cảm ơn các bác uh, nhận mong nhận được sự ủng hộ các bác uh, nhân nhận được sự ủng hộ các bác nhé mong giao lưu với anh em toàn quốc uh, shop là ship hàng COD nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng luôn luôn là như vậy nhé các bác nhé nhận hàng qua bưu điện uh, hoặc bên về chuyển phát việt theo nhận hàng đồng kiểm hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng đấy hôm trước tôi còn giới thiệu chi tiết cái bộ ờ, dạng ờ, Malai rồi hôm nay là tôi giới thiệu kỹ cái bộ ờ, Thái Lan là bộ giò Thái Lan chân thép bộ 10 chân dây cước dây cước dây dù siêu bền màu tàn hình nhé rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhé